kia trăng lên cao đang soi sáng dòng hương giang kia như lơ đãng mặt thuyền bập bênh theo bóng thời gian thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi về đâu dừng lại dừng lại để tôi nhắn ai vài câu kia chim ăn đêm kêu sao sáng